thank you. hồng trần trên đôi cánh tay hòa đời em trong phút giây từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thơ ơ lòng người ai đâu có hay một ngày khi vô cánh bay từ ngày yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự dưng à. thương em bờ vai nhó nhoi đôi mắt hóa mây đen thương sao mùi dạ lý hương vương vấn mãi bên đêm đời phiêu du có tìm một người thật lòng dẫu trời mênh mông anh nhớ em chim kia về vẫn có đôi sao trắng số phù thề em ơi đừng xa cách tôi chẳng cố níu em về bình yên trên mái nhà nhìn đời ngược dòng em còn bên anh có phải không trời ban ánh sáng năm tháng tư về sáng ai về chung lối người mang tia nắng nhưng có sao còn tâm tối một mai em lỡ bước ngã trên đời thay đổi nhìn về anh người chẳng khiến em có ngày về hóa kích thân cha như thủy ngự dành đành để em từ một cô bé sóng gió vây quanh thần thủy dự ta tự đẩy mình hay ta tự trói bây giờ có khác gì đâu ta chả bật lòng hay thật thể nói tụi mình có khác gì nhau yêu sau cánh chim phủ mờ nét bút dẫu người chẳng hẹn đến về sau phố thị đèn màu ta chỉ cần chung lối để vừa sống chất cũng biết nhau một nhành hoa rơi đoạn đường về nhà thật buồn em ơi dòng người vội vàng giờ này tình ai tình ai tình ai em ở đâu rồi lặng nhìn bờ vai xưa tựa đầu mình hỏi rằng khó chưa đành lòng chặn đường giờ đừng đi đừng đi đừng đi vì câu hứa sông phút bồi hồi một lần này hỡi em ơi nhớ lại đi vẫn chung thân đâu